Kính chào các anh chị nhà đầu tư. Hôm nay là một phiên test đáy thứ hai của uh, của cái phiên rơi thứ hai của thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Thì uh, theo nhận định uh, cá nhân của mình ấy, thì mình nghĩ thị trường chứng khoán hiện tại thì nó vẫn ở mức rất là khá chưa chưa ở mức an toàn nhất. Thì những phiên test đáy như test đáy như vậy thì thanh khoản thanh khoản hôm nay cũng khá là thấp á thì hôm nay thì thanh thị trường có thể tăng chút nhưng mà thanh khoản khá là thấp thì đối với thị trường hiện tại không chỉ riêng nhà đầu tư cá nhân mà tất cả những cả những nhà đầu tư tổ chức đều chưa thoát được hàng thì nhà đầu các nhà đầu tư tổ chức họ còn kẹt hàng ở trên vùng trên này rất là nhiều này đây ở trên này này thì những cái thông tin mà liên quan đến việc bắt bớ các cái lãnh đạo doanh nghiệp không tốt hoặc là những doanh nghiệp xấu như FTC hay tập đoàn ờ, Tân Hoàng Minh gì đó thì những sự kiện này khá là bất ngờ họ không kịp thoát hàng á cho nên họ vẫn kẹt hàng ở vùng vùng trên này rất là nhiều này đấy quý ờ, quý ờ, một quý quý một năm nay á, thì à, tất cả các quỹ fund fund rồi các quỹ dragon đều cái bị kẹt hàng hết tuy nhiên thì họ đầu tư họ đầu tư theo uh, từng năm đó cho nên là uh, việc này thì nó mình nghĩ là nó không ảnh hưởng lắm đến uh, đến uh, kết quả kinh doanh của công ty đó thì đa số các cái cổ phiếu họ mua là những cổ phiếu hàng đầu những cổ phiếu mà những công ty làm ăn lợi nhuận rất là tốt thì riêng hôm nay thì à, nước ngoài á à, bán ròng nhẹ trên sàn à, hạ Jose là 94 tỷ cũng không đáng nhìn bao nhiêu hết á và mua ròng nhẹ trên sàn HNX là gần 4 tỷ thì đóng góp cho chỉ số ngày hôm nay là CEO này hầu như tất cả các cổ phiếu trong bất động sản rồi à, ngân hàng CEO THD IDC L14 PVS DIX EVS đấy đại đa số các cổ phiếu ờ, dòng bất động sản hôm nay là ờ, quanh quay đầu ngược lại tăng trần trong đó có DIXIO là 14 NHA, đây mình có lập một cái watch list theo dõi này DIXIO là 14 DIX NHA này SC đó và dòng tăng trần đợt nữa là dòng FTC và dòng con ờ, và ROS thì là dòng bất động sản thì hiện tại nó là một cái dòng thị trường á riêng cổ phiếu đích á, đích hiện tại thì ờ, Him Lam đang ờ, thoái vốn Him, Him Lam nó có nguyện vọng là thoái hoàn toàn khỏi đích tức là không ờ, năm ngoái thì Him Lam có mua lại các cổ phiếu của đích qua các cái quỹ và người ta thoái vốn tuy nhiên là các, các quá trình hợp tác về phát triển dự án với đích không thành công với ban lãnh đạo của đích hiện tại thì Him Lam thoái vốn hiện tại thì độ, ở mức giá hiện tại thì Him Lam lại rất là nhiều thì trung bình giá của họ mua đâu đó khoảng 16 hàng một cổ thôi thì đích hiện tại giá cũng lên 56 ngàn người tạm lại rất là lớn rồi thì cả có có thoái vốn hiện tại à, thoái hiện tại thì người ta cũng loạn cũng mấy ngàn tỷ chỉ có hiện tại thì mình thấy đích và CEO là rất là nhiều cổ đông nhỏ lẻ mà mình rất là ngại cái chuyện này hiện tại các cái chính sách của nhà nước thì nó không ủng hộ cho dòng bất động sản lắm cho nên mình và đánh giá cuối năm nay mình nghĩ cũng không có dòng sóng dòng của dòng bất động sản được rất là khá khó có khả năng xảy ra những mà những bạn nào mà ôm cổ phiếu đích từ cái vùng đỉnh trở xuống thì bây giờ mất khá nhiều á từ 120 ngàn mà xuống còn có 6 60 56 ngàn là 60 60 60 ngàn là cho mất một nửa đấy mình tính mình nhẹ nhẹ mất một nửa thôi rồi xe ô xe ô từ 100 ngàn mà xuống còn 36 ngàn mất đến 60 ờ, phần trăm rồi L14 từ 400 ngàn xuống còn 154 ngàn mất rất là nhiều còn dòng FLC và dòng ờ, con đốt thì không phải nói nữa rồi công ty vô trụ là, là chỉ có vỏ rộng thôi cái ruột đã bị rút đi từ lâu rồi Và hiện tại thì ờ, à, FLC và rốt rốt thì hiện tại vô trong cái diện ờ, trong cái diện theo dõi của ủy ban chứng khoán nhà nước cho nên rất là khó đối với những doanh nghiệp nào mà thâu tóm FLC ở thời điểm hiện tại Ở ờ, thị trường ờ, tuy tuy nhiên thì không à, đối với thị trường hiện tại không phải là không có mã cổ phiếu tốt. Ờ, ở thời điểm hiện tại thì à, mình thấy có một số mã cổ phiếu nào đây là nó đi ngược thị trường thị trường giảm thì có thể nó có điều chỉnh một vài phiên tuy nhiên là khi thị trường hồi phục á, thì nó hồi phục rất là nhanh mà còn hồi phục nhanh hơn cả thị trường nữa có khi thị trường giảm nhưng mà nó vẫn là tăng đều đều mình lấy ví dụ như Z này đây vì à, đang hiện tại nó là đang đinh mọi thời đại của nó nha đây là cái cốc tay cầm này cái quá trình cốc này đây nó test xuống tay cầm này nó bứt lên thì ở đây đây thì gặp thị trường chỉnh thì à, nó thì nó chỉnh theo thị trường thôi nhưng mà nếu chỉnh à, cũng ngắn hơn thị trường thị trường hồi phục nó hồi phục theo mà tiếp tục nó đi ngang đi lên này đây phiên thứ hai vừa rồi á à, hôm thứ ba vừa rồi đấy thì nó đang ở mức đi ngang hiện tại thì nó mức đỉnh của nó này ri thì mình thấy có hiện tại à, trên thị trường nhớ ri là mạnh nhất thị trường rồi đó còn, còn các cái dòng và dòng diện may hay dòng thủy sản thì hiện tại nó ở, trên, ở, ở tình trạng đó gọi là sideways thôi đó mình đi à, trên thị trường hiện tại mình thấy có mỗi đi được thôi à, một con nữa là con à, FIR tuy nhiên đối với FIR mình không đánh giá, đánh giá cao nha FIR thì nó nó thuần đầu cơ quá đầu cơ mình không nói nhưng mà đây cái cổ phiếu nhìn nó nó rất là bó cung luôn á cổ phiếu dòng con này rất là bó cung, thì nó không nó không giống thị trường hiện tại thì cái số lượng cổ phiếu mà FIR nó trôi nổi trên thị trường hiện tại nó rất là ít hiện tại thì cái đội lái của nó nó đặt đâu thì giá ở đó thôi chứ giờ cũng khó mà biết được các bạn nhìn thấy không các cái volume của nó rất đều nhau này đều nhau không có đột biến về volume hay gì hết á này các volume của nó rất là đều đó đồ lái của nó rất là mà cái thanh khoản của ờ, FPR rất là kém nha mình không khuyến nghị ờ, mọi người ờ, tham gia nào nhưng mà cái nền của nó nếu mà về mặt kỹ thuật nó rất là đẹp như như này cái thanh khoản nó rất là kém một khi các bạn mà kẹp vào một đồ lái nó xả lên đầu thì cũng chết đấy không thoát được đâu tại vì cái cửa hẹp nó cái cái, cái thanh khoản nó bé quá nên cái cửa cái cửa đi ra của nó rất là bé rồi đây, chúng ta sẽ đi sơ qua một số cổ phiếu của dòng à, thủy, uh, thủy sản VSC. Đây, thì uh, giống như cái này mình nói dòng thủy sản hiện tại thì vẫn đang ở trong quá trình sideways thôi. VSC cũng đang sideways tích lũy lại này. Rồi uh, IDI. Đây, IDI thì con này thì trước lịch sử của nó thoa, cái mang tính đầu cơ rất là nặng nữa. Mà thanh khoản nó cũng không có cao lắm nhưng mà à, đối với thị trường hiện tại thì nó đang à, nó đang đi lên á nó còn có khá là mạnh hơn thị trường hiện tại và nó được hưởng lợi từ xuất khẩu thủy sản sang châu Âu nha rồi um, ăn Nam Việt đây Nam Việt thì mình đánh giá hiện tại thì nó đang quá trình à, tích tái tích lũy lại dòng thủy sản nó tái tích lũy lại thôi còn các cái dòng khác như dòng bán này hay là mấy dòng blue chip FPT hay là MWG hay bách hoa, bách hoa xanh hay là pet phùng gì đó thì cũng đang ờ, quá trình tái tích lũy lại chúng ta nên chờ đợi còn ở thị trường hiện tại nếu mà, mà mua thăm mua thăm dò mình mình thấy chỉ mua thăm dò được ở ờ, gì ờ, thôi nếu mà mua thị trường hiện tại ở thời điểm hiện tại mình à, khuyến nghị mọi người mua cân nên canh chi trọng thấp và à, canh thoát tức là ở thời điểm hiện tại thì các bạn người chỉ nên mua thăm dò ở mức rất là thấp và gọi là như thế nào nhỉ gọi là cầm ly rượu vang trên tay nhưng mà đứng gần cửa các bạn hiểu không ạ ở ờ, bữa tiệc ờ, ở trong tất cả những buổi tiệc của mình à, mình ờ, luôn nói với nhà đầu tư là đều tham gia tất cả mọi buổi tiệc là cầm ly rượu cầm ly rượu vang trên tay nhưng mà phải đứng gần cửa để có biến thì chúng ta là những người đầu tiên thoát ra khỏi cái cái biến đó rồi và ờ, hôm nay mình chia sẻ chia sẻ cho mọi người cách và sử dụng các cái đường MA làm sao cho nó tốt vậy thì ờ, câu hỏi đặt ra đây là gì đường ma là gì đường MA là gì đường MA là đường Moving Average là đường trung bình động thể hiện biến động chỉ báo xu hướng của các cổ phiếu trong khoảng một thời gian cái mục tiêu, mục đích chính của đường MA là theo dõi giá vận động trong ờ, xu hướng tăng hoặc giảm hay là không có xu hướng đường MA được à, xem là chỉ báo chậm nó không có tác dụng để ờ, dự báo mà chủ yếu là sẽ vận động và theo diễn biến giá đã hình thành thường á, đường MA các cái mốc phổ biến như 10 ngày 20 ngày à, là đối với các cái đường mà bữa ăn ngắn hạn 50 ngày là cho trung hạn và 100 hoặc 200 ngày hoặc 150 ngày là đối với các đường MA dài hạn các cái đường trung bình sẽ có độ trễ nhất định so với giá hoặc là đặc biệt là trong ngắn hạn thì à, các bạn tính để, để cho đơn giản dễ hiểu á, thì mọi người đường MA tức là trung bình đồng à, đường MA 10 tức là trung bình đồng qua 10, 10 ngày gần nhất từ cái phiên à, ngày hôm nay cho tới 10 ngày phía trước và MA 20 và 50 và 100 hay 200 nó cũng tương tự như vậy ở trong một thị trường à, uptrend á, thì à, thông thường á, thì đường MA10 sẽ nằm trên đường A20 và MA20 sẽ nằm trên đường MA50 và đường MA50 sẽ nằm trên đường MA100 và 200 đấy nếu mà ở trong à, một pha uptrend là như vậy còn nếu ngược lại trong một pha downtrend á, thì đường MA10 nó sẽ nằm MA2 ra ví dụ như pha đao trên mạnh ấy, thì đường MA200 nằm bên trên tại vì nó có độ trễ nhất định cho các cái đường MA khác mà 200 đến nằm bên trên sau đến 100 rồi 50 và 20 và đến đường MA10 thì theo mình thấy ấy, thì ờ, trong đường MA trong ờ, quá trình downtrend á nếu mà downtrend mạnh á thì ở ờ, quá trình up uptrend nhé trend mạnh nhá thì đường MA10 á nó sẽ cái đường giá nó sẽ bám sát trên đường A 10 hoặc là nằm luôn luôn nằm trên đường A 10 đó nó thể nằm quanh quanh cái đường A 10 mình thấy đường A 10 nó khá khá là hữu dụng rồi đây giống như giống như cái này mình nói nhé, thì ờ, đường MA20 là nó, mọi người sử dụng trong ngắn hạn nhé MA50 và MA50 là trung hạn MA100 150 và 200 là dài hạn về tín hiệu mua tín hiệu mua xuất hiện khi trên sàn giao dịch có đường à, ngắn hạn vượt lên đường dài hạn khi đó thì bạn thực hiện các định uh, lệnh đặt lệnh mua à, cần lưu ý như sau như sau đây thì nếu đường MA nó vượt lên đường giá mà nó vượt lên đường MA 20 thì báo hiệu xu hướng tăng trong ngắn hạn nếu đường giá vượt lên đường MA 50 thì báo hiệu xu hướng tăng trong trung hạn và nếu được giá vượt lên đường MA 100 thì báo hiệu xu hướng tăng cũng tăng trong trung hạn nha rồi đường giá đường à, MA 20 mà vượt lên 50 thì xác định xu hướng tăng trong dài hạn này còn đường đường giá vượt lên đường MA 20 và đường MA 20 vượt lên đường MA 50 thì hiện xu hướng tăng xu hướng tăng rõ hơn khi ba đường chạm nhau và hướng lên tức là như thế nào nhỉ tức là để mình à, để dễ, dễ hiểu thì à, mình sẽ vẽ một cái à, một một cái slide cho các bạn nha đây đây là đường MA10 này xin lỗi mọi người để mình rồi Mình sẽ lấy ví dụ cho mọi người nha nhầm nhầm mình xin lỗi nhầm đây mình lấy ví dụ cổ phiếu hút nha cái ờ, pha làm giá của nó Tasco đây để mọi người nhìn rõ hơn á, thì ờ, mình sẽ lấy ờ, ví dụ của cổ phiếu Tasco Host đây này đây của phú này nó đầy rõ hơn rất là nhiều này thì à, đây thì hiện tại mình có các đường a 10 à, 50 và 20 thì à, khi mà cả ba cái đường à, MA này nó chụm lại á, thì thể hiện một điều là sao là các cái tổ chức đang nó đang gom nó đang gom hàng đấy đúng không ạ mà khi mà cả ba cái đường này nó chụm lại á, thì tổ chức đang gom đang gom hàng mọi người khoan hàng mua khi bắt đầu à, nó có đầu bắt đầu có xu hướng dốc lên này bắt đầu có xu hướng dốc lên ở đây khi mà đường MA10 nó nằm trên đường MA20 và nằm đường MA20 nằm trên đường MA50 á thì cái đường giá nằm trên đường MA10 ấy, thì bắt đầu xuống đây xuống tăng bắt đầu này mình đây mình chuyển cái đoạn này các bạn sẽ thấy rõ hơn này đây đây nhìn đây các bạn sẽ thấy rõ hơn rất là nhiều này đây đường màu xanh à, màu xanh này màu ta mình gọi màu xanh da trời đi ha màu xanh da trời này là chính là đường MA10 đây là MA20 và đây MA50 đây mình nhìn đây đây các bạn dễ dàng quan sát thì ờ, khi mà ba cái đường này nó nó chụm lại thì cái đoạn này thì nó là trong một cái biên sideways này nó đang ở một cái biên sideways đó nó ở một cái biên sideways và cái đoạn này này nó vẫn là một biên sideways tuy nhiên khi đường giá nó bứt thoát lên hoàn toàn cái đường giá nó bứt thoát lên này nó nằm trên đường MA nó bứt thoát hoàn toàn lên khỏi ờ, đường, đường MA 10 á thì lúc này báo hiệu một xu hướng tăng mạnh mẽ của cổ phiếu bắt đầu đây và điểm này chính là cái điểm mua của cổ phiếu một là các bạn mua ở địa mua ở địa mua ra ở những điểm này hoặc là mua mua full ở điểm này đây là chính là điểm bứt lên hoàn toàn của cổ phiếu này rồi thì những điểm những ờ, chút gì tăng như vậy thì sao ờ, thì đường đường giá nằm trên đường MA 10 và đường MA 10 nằm trên đường MA 20 và đường MA 20 nằm trên đường MA 50 đó nó sẽ bứt phát lên hoàn toàn rồi qua cái quá trình này này qua qua cái quá trình mà nó nó nó tái tích lũy này á thì nó là, là độ giá độ lái nó người ta đang gom thêm cổ phiếu ở những điểm này người ta đang gom thêm này thì những ở ờ, những nền giá mà bứt thoát lên với biên độ lớn như vậy này từ ờ, mình lấy là giá ở 23 ngàn nó bứt thoát lên thì từ thường á, thường thì từ chứng khoán Việt Nam á, thì từ những nền giá như vậy thì nó sẽ tăng tốc lên khoảng x2 đó thể là cổ phiếu bắt đầu có xu hướng là cổ phiếu bắt đầu có xu hướng là là kết thúc quá trình tăng gọi là chuyên sang downtrend tức là đổi lái bắt đầu à, và đi kèm với quá trình này á liên tục sẽ gọi bơm thông tin của cổ phiếu à, ví dụ như mình lấy ví dụ nha đợt hút là đợt khi mà khi trước đây trước cái đoạn ờ, giá nó tăng âm thầm như này thì rất là ít thông tin về hút được đưa ra tuy nhiên cái bắt đầu từ quá trình là đường giá nó bứt tốc lên này thì ý chí đổi lái được, được thể hiện rất là rõ ràng thì bắt đầu là các cái các thông tin của hút sẽ được soi vào giống như là mà hầu hết là đưa tin thông tin rất là tích cực về cổ phiếu này thì ờ, cái thông tin này được chính cái đội lái này ờ, được chính các đội lái bơm thuê báo viết ra hoặc là bơm thông tin ra để các báo viết bài đó thuê thuê chính các báo viết bài đấy thì ở đoạn này các bạn liên tục sẽ thấy là à, à hút là bắt đầu là các bánh bẻ đội lái sẽ đưa ra các bạn sẽ thấy là gì hút là tái cơ cấu này lợi nhuận dự án dự, dự, dự định là bao nhiêu bao nhiêu đó rồi là đa ngành rồi là bất động sản rồi là du lịch hay là làm gì đó rồi làm hàng kho, làm giao thông giao thông thông minh gì đó đó rồi các thông tin luôn liên tục đưa ra và các đoạn bất tốc quyết liệt này này chính liền bắt đầu nó đưa ra những thông tin cuối cùng bắt đầu sử dụng các cái thông tin về người nổi tiếng chẳng hạn như giống như đoạn này thu hút thì đưa ra hoa hồng ngọc hân à, tham gia vào và phó và phó giám đốc đối ngoại mà thực chất cái phó giám đốc cái chức phó giám đốc đối ngoại nó là một cái chức vô hưu danh vô thực vậy đó nó chả có tác dụng gì hết đó đúng không ạ thế chừng người ta sẽ dùng những người nổi tiếng để à, lôi kéo các nhà đầu tư nhọn lẻ bâu vào tham gia vào đây nếu bạn nào mà không tinh đòn mà không thoát ra cái đoạn này thì bây giờ hút bây giờ nó giảm rất là nó giảm giảm đến đây thì hôm nay hút về còn 23 ngàn có phải về đến cái này được không đúng không ạ giảm mất ờ, từ 52 ngàn về 23 ngàn phải giảm 50 phần trăm được không giảm 50 phần trăm rồi đây là những pha hồi này những pha hồi này để mà thoát hàng bạn nào muốn thoát được cái chết luôn đấy đúng không ạ còn ờ, đối với nhóm của mình thì hút mà khi một cổ phiếu mà nằm bên sườn dốc như vậy thì mình không bao giờ mình mua lại không bao giờ mình mua lại kể cả nó có hồi hay là không hồi thì mình không bao giờ mua lại tại vì đời lái nó là xả hàng rồi mua lại làm gì rồi tiếp theo là đó là cách à, cái tín hiệu mua cổ phiếu rồi bây giờ tín hiệu bán cổ phiếu thì tín hiệu bán cổ phiếu thì nó ngược lại so với tín hiệu mua cổ phiếu tín hiệu bán thì đây khi mà đường à, giá mà vượt xuống đường mà 20 á, thì báo hiệu xu hướng giảm trong ngắn hạn nếu đường giá vượt xuống đường mà 50 thì báo hiệu xu hướng giảm trong trung hạn mà đường giá vượt xuống đường mà 100 thì báo hiệu xu hướng giảm không trung hạn và đường ờ, đường MA 20 mà vượt xuống đường MA 50 thì bạn xác định xu hướng giảm trong dài hạn và nếu đường giá vượt xuống đường MA 20 và đường MA 20 vượt xuống đường MA 50 đồng thời đường giá đường MA 20 và đường MA 50 chạm nhau và hướng xuống thì đây chính là một xu hướng giảm hoàn toàn thì ờ, đối với mình á mình luôn uh, mình nhận mình thì đối đó à, đối với mình nha đối với mình thì mình luôn đặt uh, cao cái ờ, cái cái cái cái là mình cắt cắt lỗ sớm á tức mình bán sớm thế đây là mình lấy ví dụ về cổ phiếu DG thì uh, mình khách thì đặt ở MA20 nhưng đối với mình thì thị trường Việt Nam mình sẽ thêm một đường MA10 vào thì nó thể cảnh báo đường giá đường à, giá nó giảm sớm hơn nó sớm hơn để mình canh thoát hàng sớm hơn thì đây các bạn thấy này khi mà đường à, khi mà đường giá này mà nó nó chạm xuống đường MA10 mà nó không nó có tiếp tục giảm giảm xuống thì mình là mà mình đã thoát rồi thì tại vì đối với đối với nhà chúng ta là nhà đầu tư cá nhân thì nó thoát cái cổ phiếu trong vòng 1 phút 30 rất là dễ còn đối với các cái tổ chức hoặc là các đội lái họ phải liên tục bơm tin hoặc phải có chiến lược dài hạn thì họ mới thoát ra hàng là được để mình quay lại cổ phiếu hút nha đây đây là cổ phiếu hút thì khi mà cái, cái đoạn này nó bứt tốc này thì mình nhìn thấy nó bứt tốc rất là mạnh mẽ và và lịch sử Việt Nam mình thấy là những cái đoạn bứt tốc này mình mọi người cực kỳ cảnh giác này liên tục tăng trần liên tục tăng trần Đấy. những phiên như vậy là, là đội lái nó đang thoát hàng này nó thoát hàng nó thoát hàng nó thoát bắt đầu nó thoát từ đây này nó thoát từ dưới này nó thoát rồi nó thoát dần dần dần dần dần lên đây bắt đầu nó thoát tiếp nó nó nó bơm nó đẩy giá lên rồi nó thoát hàng ra đó thì những cái điểm như vậy này bắt đầu nó giảm à, mình nghĩ ở cái nến vậy này mình tạm một cái nến gọi là cái nến cái nến doji á cái nến doji nhá là mình sẽ bạn mọi người thấy này cái đầu cái đầu của cái đầu cái đầu bên trên và đầu bên dưới này nó báo hiệu là xu hướng bắt đầu xoay, xoay chiều cổ phiếu bắt đầu có xu hướng xoay chiều thì ngay là tải những cái nến như vậy này mình à, canh thoát hàng mình thoát hoàn toàn ở cái, ở cái đầu đầu phiên như vậy này Đó, đầu phiên như vậy là mình à, mình bán khách hàng của mình là thoát hoàn toàn rồi mình thoát mình thì mình thoát ở ngay ở cái phiên tham chiếu này giá tham chiếu ngay tức là ngay ở ờ, vùng này đây giá tham chiếu đó thì khách hàng của mình thì thoát được cả trong cái phiên này đấy còn những bạn nào khi mà nó cắt xuống đoạn này thì nó hở gác nó hở gác một đoạn rất là lớn về tức là lực lực bán rất là mạnh này, này các bạn nhìn thấy này ở những cái cây cây cây giảm như vậy thì cái vol cực kỳ lớn luôn với một phiên hàng hoang loạn rất là lớn cái tiếp theo là cũng một phiên ờ, giảm cực kỳ mạnh luôn này đó thì những ờ, những phiên như vậy thì đổi lái bắt đầu nó còn bao nhiêu hàng bắt đầu nó đạp nó xả nó xả hết xả hết kể cả hiện tại như bây giờ nó bán ra thì nó vẫn có lãi tại vì nó nó gom ở vùng giá 7 ngàn này sao bây giờ đến 23 ngàn nó vẫn lãi hơn 300 phần trăm rồi đó ờ, thì khi mà nhìn vào như đây các bạn thì nhìn thấy rất là rõ ràng đường đường giá này nó cắt xuống đường mà 10 là một điều rất là không là một điểm không rất không lành và đường mà giá nó cắt xuống đường mà 20 thì mình là cổ phiếu đã vi phạm các bạn nên thoát nó hoàn toàn bạn nào mà mua quanh quanh vùng đỉnh thì bây giờ mà ôm vùng đỉnh này bây giờ mua thêm nữa bây giờ lỗ mất năm đi bay 5% tài khoản là nhẹ rồi quay lại với cổ phiếu DIX mọi người nhìn mọi người thể thấy rất rõ này mình sẽ đặt thêm, thêm đường má 10 á mình thì mình tính rất là cẩn thận đây khi mà đường giá nó à, khi mà những phiên tăng liên tục như vậy những phiên như vậy đoạn này á, thì ngày mùng 10 tháng 10 đoạn này mình chắc chắc chắn đoạn ngày 10 tháng 10 á à, ngày 10 tháng 1 năm 2022 này thì à, thông tin quyết FLC và Tân Hoàng Minh trong kiếm ở Bích quyết thì à, quyết thì bán chu cổ phiếu còn Tân Hoàng Minh thì thông báo bỏ cọc đấy thì nó tạo một pha downtrend rất là lớn của dòng bất động sản thì đường giá nó cắt xuống đường MA10 là báo một hiệu một điều điểm rất là không lành này những cái đoạn này các bạn nhìn thấy này những cái đoạn này, này thì cổ phiếu mà nó giảm nó giảm xuống nhưng thì chạm MA10 nó bật lên chạm MA10 nó bật lên tuy nhiên cái đoạn này nó giảm nó giảm rất quyết liệt và cái von những cái von này von rất là lớn những cái von về von rất là lớn này thì à, là rất là nhiều các cái nhỏ lệ và tổ chức đồng loạt phát hàng đó nó giảm với biên độ rất là mạnh và giảm rất là quyết liệt thì đoạn những đoạn như vậy nó tắt thanh khoản này hai phiên bây giờ tắt thanh khoản là không bán được ra luôn đúng không ạ nếu mà cái đường giá này nó chạm được à 10 các bạn nên thay à, canh thoát hàng đi ở đoạn này thì đâu đó mình nghĩ nó đâu đó 115 thì các bạn lại thoải mái các bạn mua từ giá mấy giá 327 27 mà lên 115 thì các bạn tháo lại tuy nhiên cái dòng bất động sản này rất là hiếm thì nếu mà có mình vẫn khoái đánh nhau với phạm này nó rất là điên điên cực kỳ điên đây CEO này CEO thì đó các bạn thấy không dấu cái này này thì à, ở cái giai đoạn mà ba đường ma này cả ba cái đường ma 10 20 50 gì đó nó trụ lại một chỗ tức là giai đoạn này đội lái đang gom hàng và đang tích lũy cổ phiếu thì cái đoạn này nó bứt tốc bứt thoát lên hoàn toàn nó bứt thoát lên phát là cái đường các cái đường giá nó nằm trên đường MA10 này mà 10 nằm trên đường mà 20 và mà 20 nằm trên đường MA150 ở ờ. ờ, những cái đoạn như vậy ấy, thì cái đường, tăng mạnh mẽ như vậy ấy, thì đường giá luôn luôn nằm trên đường MA10 hoặc là nằm bám sát đường MA10 đi lên đó các bạn thấy không cái đoạn ở ờ, cái đoạn này ở, ở đoạn sideways này ấy, thì thì thì cổ phiếu nó chỉ nằm bám quanh đường MA10 và cùng lắm là chạm đường MA20 và bứt thoát lên thôi đây và khi mà tiếp tục à, đoạn này thì nó nghỉ bắt đầu nó tăng tiếp thì nó tăng tiếp thì nó cũng bám sát đường a 10 và tiếp tục đi lên và khi mà cổ phiếu nó đao chóe nó thì nó cắt qua thẳng một mạch xuống một lực bán nó rất là lớn này đoạn này, này. lực bán nó rất là lớn đó mà nó tăng một mạch từ 10.000 lên 100.000 nó tăng gấp 10 lần đấy mọi người một nghìn phần trăm khủng khiếp hiện tại thì treo ờ, về đâu đó khoảng giá 35 ngàn rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay thì ờ, hiện tại sắp tới mình đang uh, sai chưa triển, triển khai một chương trình ờ, khuyến mại cho tất cả những nhà đầu tư mà mở tài khoản ở bên TTF của mình thì à, các bạn sẽ có 3 buổi học về đầu tư chứng khoán cách xây dựng hệ thống đầu tư ở trong thời điểm hiện tại và hiện tại vì hiện tại thì đối với thị trường chung hiện tại thì mình thấy là của thị trường á, đang à, vào pha test đáy thứ hai rồi sắp tới thì mọi người cứ nên chuẩn bị tiền đi sắp vào pha đó. tăng lại của thị trường chứng bất động sản tăng lại của thị trường chứng khoán rồi bạn nào mà có nhu cầu muốn học à, về đầu tư thì chuyển tài khoản về bên mình để có thể để mình sẽ gửi link tham gia qua ba buổi học miễn phí cảm ơn mọi người